Xin chào thầy anh em nhé Thì hôm nay tôi lại tiếp tục làm clip này để giới thiệu cho anh em Đi làm tay cái Anh em đi lắc tài xỉu, đánh tài xỉu, đi chơi tài xỉu bịp ở các sòng các sới để giúp cho anh em luôn luôn là có cái tỷ lệ chiến thắng nhất định ở trong tay anh em nhé thì cái bộ hột ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu đến cho anh em đó chính là cái bộ tài xỉu 2020 thì anh em cũng đã biết được rằng cái bộ tài xỉu 2020 này và cũng không còn xa lạ gì với cái bộ tài xỉu 2020 này nữa nha anh em nhé thì cái bộ hột này hoàn toàn là không tang không tích đó, để cho anh em yên tâm hơn khi anh em ra sòng sới chơi và anh em khi anh em đi chơi ấy, thì cái tỷ lệ của cái bộ hột này nó sẽ ra cho anh em là 5 năm xén tài xén xỉu cho anh em nhé anh em nhé và khi anh em sở hữu cái bộ hột này của bên tôi thì bên tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách lắc để anh em có thể lắc được tài lắc được xỉu giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của anh em anh em nhé thì bây giờ tôi sẽ không làm mất thời gian của anh em nữa cho thì bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em về phần tăng tích để cho anh em yên tâm hơn anh em nhé đó thì bây giờ tôi test cho anh em phần tăng tích này để anh em yên tâm hơn anh em nhé bây giờ tôi sẽ dọi đèn cho anh em đó, đúng không? rất là trong đúng không anh em nước muối thì nổi đúng không ạ đó, tôi bao cho anh em là ăn thua trẻ hột luôn anh em nhé đó. hoàn toàn là không tan đúng không ạ đó, hoa tắt khi anh em vớt hột thì anh em lưu ý anh em rửa qua bằng nước anh em nhé để tránh cái tình trạng là những cái, cái nước muối nó bám vào kẽ hột của anh em để nó làm cái bộ hột của anh em nó không đúng theo cái tỷ lệ mà bên tôi đã làm nó sẽ bị nặng đó, lắc nó sẽ không hiệu quả anh em nhé nâm châm hoàn toàn là không hít đúng không em ừ. nắp chén dĩa cũng là nắp chén dĩa chợ anh em nhé tôi dán cho đẹp đúng không ạ không hề hít đúng không em hít rất là khỏe đó thì vừa rồi tôi cũng đã test cho anh em phần tăng tích rồi đúng không anh em bây giờ tôi sẽ test cho anh em cái độ hiệu quả cũng như cái tỷ lệ chính xác của bộ hột tài xỉu 2020 này để cho anh em cảm nhận nha anh em nhé 4 5 6 tài đúng không ạ về xỉu đúng không anh em đó đúng không ạ 665 và anh em để ý cái bộ hồn này của bên tôi uh, lên đôi rất là nhiều anh em nhé lên đôi rất là nhiều để nó chờ lên bão anh em nhé tỷ lệ ra bão của nó rất là cao và khi anh em ờ, đi chơi ấy, cái chén bão là rất là cần thiết cho những anh em làm tay cái đó đúng không ạ đó về xỉu luôn đúng không anh em bộ hột đi cực kỳ đều đó chén tài chén xỉu anh em nhé 114 đúng không ạ đó chén này về bão lên tài đúng không anh em rất là chính xác hiệu quả đúng không ạ đó lại về xỉu luôn cho anh em này đó và bây giờ tôi sẽ kết hợp cái cách lắc độc quyền của bên cơ sở bên tôi đó chính là cái cách lắc giữ tài giữ xỉu theo ý muốn anh em nhé đó thì bây giờ nó vẫn đang là xỉu đúng không ạ tôi sẽ giữ tài giữ xỉu cho anh em Đó, vẫn là xỉu vẫn là một ba sáu đúng không anh em giữ luôn xỉu cho anh em này đó đúng không em 126 đó đúng không ạ 135 đúng không ạ đó 341 đúng không anh em đó 225 đúng không ạ thì bây giờ tôi sẽ lên tài lắc lên tài và tôi sẽ giữ tài cho anh em anh em nhé đó lên tài luôn đúng không anh em đó ba bốn năm vẫn là tài anh em nhé chén này thì nó bị phản nhưng mà nó lại lên bão đúng không ạ bão ba ba chén phản anh em nhé thì anh em cũng đã biết được rằng là, là những cái chén phản thì anh em không thể nào tránh khỏi được đúng không ạ cái này thì do tôi sai tôi lắc chưa đúng kỹ thuật thì nó sẽ phản anh em nhé tiếp tục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 nhưng anh em nào ở gần cơ sở bên tôi có thể đến trực tiếp cơ sở để anh em được mua hàng test hàng thì anh em sẽ yên tâm hơn còn đối với những anh em nằm ở xa thì ờ, bên tôi sẽ gửi xe khách gửi bưu điện đến tận nơi cho anh em khi nhận được hàng thì anh em thanh toán anh em nhé anh em ờ, kiểm tra tăng tích thoải mái thì anh em đang xem video của tôi hãy à, đăng ký kênh để anh em được à, cập nhật thật là nhiều những cái video mới nhất chuyên về dòng à, tài xỉu bịp ngoài cái tài xỉu bịp ra thì bên tôi còn có bầu cua bịp uh, hack game trên điện thoại ví đổi bài và tất cả các loại đồ chơi cờ bạc bịp mới nhất 2020 anh em nhé tôi sẽ đăng tải lên để cho anh em tham khảo để anh em chọn lựa cho mình cái bộ sản phẩm phù hợp ưng ý luôn luôn mang lại cái tỷ lệ chiến thắng và độ hiệu quả cho anh em khi anh em ra sòng sới chơi anh em nhé video này tôi làm đến đây là kết thúc xin chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở sòng sới luôn luôn luôn may mắn